Xin chào toàn thể anh em nhé Thì ngày hôm nay công ty tôi sẽ giới thiệu tất cả anh em một cái con siêu phẩm mới này Nó là con A6 này Thì à, con A6 này nó sẽ giúp tất cả anh em mình kiếm tiền trên tất cả các sòng sới trên chơi Bầu cua, sóc đĩa, tài xỉu Mà anh em mình không cần phải đưa đồ đạc gì của mình vào anh em nhé Đồ đạc là hoàn toàn người ta Anh em cầm con A6 này đến, anh em đánh, anh em kiếm tiền Anh em mình sẽ là người giành chiến thắng trên tất cả sòng sới trên chơi Đấy thì bằng thực tế thì bây giờ tôi kiểm tra đồ đạc cho anh em chứng minh anh em là cái con A6 ở bên công ty chúng tôi con đời mới nhất này con này chỉ độc quyền bên công ty tôi có thôi anh em nhé công ty tôi chưa phân phối và chưa cung cấp cho bất cứ một các đại lý nào cả chỉ độc quyền bên công ty tôi bán thôi sản phẩm này là sản phẩm độc quyền đấy thì sẽ, sẽ giúp anh em kiếm tiền thì bằng cái thực tế tôi sẽ thử đồ thử đạc cho anh em và tôi test cho anh em muốn một sản phẩm tôi sẽ test cho anh em tầm 3 năm thứ bạc đấy để chứng minh cho anh em là con A6 này cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm và nó sẽ giúp anh em kiếm tiền thì đây thì ờ, đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn đây cái bát cái đĩa với bộ hột thì sau đây ờ, tôi qua cui em mà nó sẽ kiểm tra đồ đạc cho anh em đấy qua thanh nam châm thì ờ, như anh em đến sòng đến sới đến chơi đấy người ta cũng kiểm tra muốn thử đồ uh, công chuyện hay là đồ xanh chín năm năm hay đồ chợ anh em mình kiểm tra qua thanh nam châm thôi nếu mà đồ công chuyện thì nó sẽ hít chặt vào còn đồ chợ thì nó sẽ hoàn toàn không hít anh em nhé <coughs> thế thằng cui em đang kiểm tra anh em à như anh em đang theo dõi trên màn hình ấy trên điện thoại đấy thì à, đồ đạc là hoàn toàn là không hít với thanh châm thì à, nói về quân vị sóc đĩa đấy thì à, bằng lá bài quân đóm bảo vỏ bát thuốc hộp bánh hộp kẹo đều được hết em nhá với sản phẩm này không liên quan đồ đạc cả em đến em phải cầm con a 6 em đến em đánh em kiếm tiền thôi <coughs> ok cho anh em đấy giờ vừa rồi thằng cu em nó đã kiểm tra cho anh em qua đồ đạc thì đồ đạc là hoàn toàn là không hít với thanh thanh âm châm anh em nhá và sau đây này, tôi vào tôi test luôn cho anh em này để chứng minh anh em mà con A6 là cái độ chuẩn xác là như nào thì đây thì đây con A6 đây thì à, nói qua anh em hiểu rõ thêm về con A6 này con A6 này thì là cái độ bắt ra nó trong vòng bán kính là 5 đến 7 mét anh em mình có thể ngồi bất cứ đâu con A6 này nó vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết được ra như thế nào để em đánh và con A6 này tôi đã bên ờ, công ty chúng tôi đã lập trình sẵn của nó có ba chế độ Đấy thì tôi đặt ở bên nút sườn này này Đấy, nút rìa này anh em này thì là anh em đến phòng sới sân chơi nào thì anh em mình cần bật chế độ đấy là em đánh em kiếm tiền thôi thì bây giờ tôi bật chế độ đầu tiên và tôi uh, test thử đồ test cho anh em để xem có chuẩn xác không nó là chế độ bầu cua anh em nhá đấy thì đây tôi bật cái máy lên này đấy và tôi bật vào cái chế độ bầu cua đấy à, bây giờ tôi đang bật chế độ bầu cua này khi là về bầu cua thì nó gồm có 6 cái nhịp chung đấy thì như tôi đã chuẩn bị sẵn cái bảng nhịp chung lên cho anh em xem ấy đấy đó là bầu không chung và cua một ngắn và tôm một dài và cá là hai ngắn và gà là hai dài và nai là ngắn thì để anh em có thể test cùng tôi và anh em mình có thể cảm nhận nhịp chung cùng tôi thì tôi sẽ đặt cái thanh rung A6 này vào cái cốc đấy và tôi đã chuẩn bị sẵn để cho anh em mình có thể nghe được cái nhịp chung đấy và anh em mình nhìn thằng cuối em nó sóc và tôi sẽ cho anh em xem kết quả xem là con máy X6 này của bên công ty tôi độ chuẩn xác nó như thế nào và bây giờ là tôi đã bật vào chế độ bầu cua rồi anh em nhá đây tôi đặt vào cốc này ấy và sau đây ấy là anh em tôi nó ngồi kia nó sẽ sóc và cái thanh rung nó sẽ vang lên nhịp rung như thế nào thì khi ra kia xem kết quả xem nó có chuẩn xác hay không anh em nhá bắt đầu anh em test cho anh em ra xem em ơi ấy là anh em nó đã sóc rồi như vừa rồi anh em thấy cái thanh dung ấy thì là cái thanh dung nó dung một cái dung dài một cái dung dài thì anh em nhìn chưa con tôm là một dài đấy khẳng định anh em này ván này ra sẽ có tôm này thì đây đấy, em mở bát cho anh em ra xem này có tôm anh em nhìn chưa một tôm một gà một cua đấy, rất là chuẩn xác một tiếng này sang tiếng tiếp theo à nắm sóc đây sóc mạnh hay sóc nhẹ đều báo chuẩn xác anh em nhé không cần quan trọng nhà cái sóc nhào cả đấy cứ sóc xong đặt xuống là báo chuẩn xác anh em biết được tràn gì như tiếng vừa rồi đấy. đấy anh em nghe chưa thanh dung nó dung cho tôi biết là dung hai cái ngắn dung hai cái ngắn thì là một trăm trăm nó con cá anh em mình chưa cá là hai ngắn kìa đấy đây kết quả đây ok anh em có cá một cá một cua và một nai đấy rất là chuẩn xác luôn anh em nhá test tiếp một tiếng nữa cho anh em này xong rồi tôi sẽ sang tài xỉu của anh em nhá đấy mỗi một giờ đồ chơi tôi test cho anh em tầm 3 tiếng bạc thôi vì là cái thời lượng video nó cũng không có nhiều Đấy, như vừa rồi là cái thanh dung nó báo cho tôi biết là dung hai cái dài thì anh em thấy chưa ngắn thì nó là chớp dài nó kéo dài hẳn ra như vừa rồi là hai cái dài anh em nhá hai cái dài thì là 100 trăm ván này nó có con gà đấy khẳng định anh em luôn này à, anh em xem kết quả cùng tôi này có gà anh em chưa một gà một like Ờ, và một cái anh em nhá Đấy Thì là vừa rồi Là tôi test cho anh em Qua bầu cua Và bây giờ tôi sẽ Tắt cái máy đi Và tôi khởi động lại Đấy Và tôi sẽ bật sang cái chế độ Tài xỉu Đấy Thì đây tôi bật chế độ tài xỉu này Đấy và tôi lại đặt vào cái cốc này Đấy để tôi test tiếp cho anh em Đấy thì là về tài xỉu nó gồm có hai cái nhịp rung nhịp rung của nó sẽ là tài là rung hai cái và xỉu nó sẽ là rung một cái đấy thì bằng thực tế là tôi test luôn cho anh em mà anh em hãy sóc tài xỉu cho anh em này đấy như tiếng vừa rồi thì cái thanh dung nó báo cho tôi biết là dung hai cái dung hai cái thì khẳng định với anh em 100 trăm ván này là tài rồi đây tôi cho anh em xem kết quả này bằng thực tế luôn này tài anh em mình nhá 15 điểm 6 4 5 15 điểm tài tiếp này đấy anh em chưa báo dung rất nhanh luôn như vừa rồi cái thanh dung nó dung hai cái thì 100 trăm này tài tiếp này đây ok cho anh em tài 13 điểm 6 5 2 13 điểm tài đấy tiếng cuối cho anh em ơi đấy lắc nhiều nhịp vẫn báo chuẩn xác luôn em nhé không quan trọng lắc uh, mạnh hay lắc nhẹ cả vẫn là dung hai cái thì anh em cứ làm cả người vào tài cho tôi khẳng định em này đây. ok thì anh em 11 điểm tài 5 4 2 11 điểm tài ừ tiếng nữa cho anh em này đấy bằng thực tế luôn để cho anh em chứng minh em là con A6 này cái độ chuẩn xác của nó như thế nào đấy anh em nghe dung chưa cứ sắp xong đặt xuống 1 đến 3 giây báo chuẩn xác của anh dung anh em nhá như tiếng vừa rồi anh em nghe chưa báo một dung một dung nhà 100 năm tiếng này là xỉu rồi khẳng định em luôn ok anh em xỉu ai 9 điểm ai 5 2 2 9 điểm xỉu anh em nhá và bây giờ tôi sẽ test tiếp cho anh em sang cái đồ chơi thứ ba Nó là sóc đĩa Thì đây tôi lại tắt cái máy đi Và tôi lại khởi động lại lên Và tôi bật vào chế độ sóc đĩa Đấy Tôi lại đặt vào cốc này Đấy Và tôi test cho anh em Thì về sóc đĩa của nó gồm hai cái nhịp rung Nó sẽ là chẵn thì rung hai cái Và lẻ nó sẽ là rung một cái Đấy Từng cái nhịp chung của từng một bộ đồ chơi một Tôi đã chuẩn bị sẵn và tôi đặt lên trước đây Anh em mình chỉ cần theo dõi vào cái bảng nhịp chung của tôi và anh em mình xem kết quả xem con A6 này nó có chuẩn xác hay không anh em nhé em sóc anh em ơi đấy anh em cứ từ cứ rung xong đấy cho hết nhịp rung tầm 1 đến 3 giây đi đấy như vừa rồi báo một rung thì khẳng định với anh em 100 năm tiếng này là lẻ anh em nhé đây ok anh em ba đen đấy quân vị kẻ có chồng với nhau vẫn báo chuẩn xác cho anh em mình biết được ra chẵn hay ra lẻ để em đánh đấy, cái sản phẩm này nó là sản phẩm cao cấp nên là anh em không phải lo sợ gì anh em cứ sở hữu được cái con A6 này anh em mình sẽ là người kiếm tiền và anh em mình sẽ là người giành chiến thắng anh em nhé sóc tiếp em ơi ok cho anh em dùng hai cái dung hai cái thì là 100 trăm ván này là chẵn rồi. Làm cả ngờ chẵn thế này này, tôi đánh 1 tỷ vào chẵn thế này anh em nhé Anh em xem này. Ok chưa anh em? Đấy, tứ tử đen. Ok. Chuẩn xác. Và để khẳng định với anh em là cái con thanh dung A, A6 này, anh em mình đến sòng sới, đến sân chơi, anh em mình có thể đeo trong người rút túi quần túi áo kể cả trong đêm khuya yên tĩnh anh em mình cũng không phải lo sợ là ai phát hiện ra cái nhịp chung của nó thì bây giờ tôi bằng thực tế tôi cầm trực tiếp trên tay này đấy và anh em xem anh, anh em mình có thể nghe được nhịp chung của nó hay không anh em nhé rất chi êm luôn em sóc em này đấy thanh chung chung rồi này một chung này hai chung đấy một trăm năm tiếng này chẵn này chung hai chung anh em nhá tôi để sát bên quay anh em mình có nghe gì không không nghe đúng không nhịp chung của nó rất chi êm luôn hai chung à 100 năm là chẵn này ok anh em này tứ tử đen này kỷ niệm anh em tiếng cuối này đây à, để sát máy quay cho anh em luôn nhá Đấy, ok nha anh em Nhịp rung đang rung à Anh em mình có nghe gì không ạ Đấy, một rung à hai rung à một trăm năm ván này là chẵn tiếp này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 chưa tìm được đồ chơi đấy để anh em mình kiếm lại tiền thì anh em mình hãy liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình công ty chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em đấy sở hữu con A6 này anh em về em kiếm tiền anh em tìm lại anh gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đánh đỏ đen anh em nhé thì à, công ty tôi có hai cơ sở chính một là ở bến xe đông sài gòn hai là ở bến xe mỹ đình hà nội anh em gần cơ sở cảng nào thì qua trực tiếp cơ sở cảng đấy test thử hàng trực tiếp anh em nhé khi đi anh em nhớ mang theo đồ đạc của anh em đi qua cửa hàng công ty chúng tôi sẽ có nhân viên test thử đồ cho anh em ok anh em mang về em đánh hàng hóa thì chúng bên công ty tôi bảo hành cho anh em mình 2 năm đấy không may mà anh em mình có làm rơi làm vỡ hay là hỏng hóc gì quay lại công ty chúng tôi bảo hành cho anh em sửa chữa cho anh em không mất một nghìn phí nào anh em nhé Hèo nói về đồ chơi cờ bạc thì bên công ty chúng tôi có thể giải đáp có thể giúp được tất cả anh em bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá chip gà và những phần mềm những bản game